xin mến chào quý vị và các bạn à, Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thì à, Rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay Thì à, ngày hôm nay em đang có mặt tại à, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Để à, quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất vườn cao su nha Một miếng đất rất đẹp luôn Và có hai mặt tiền đường đất à, có thể hiện trên sổ mặt tiền rất rộng nha quý vị thì à, cái à, vị miếng đất này á là có diện tích là hơn 9 xào 6 nha quý vị hơn 9.600 mét vuông thì à, vị đây là cái con đường đất mà của chúng ta thì phía trước mặt quý vị ấy, thì cũng có một cái con đường nữa nha đi thẳng lên là có thể hiện trên sổ luôn ở đây thì xung quanh là người ta trồng cao su và có lác đác là nhà ở nha đây thì người ta cũng kéo điện đi qua này đó quý vị đó. cái dây điện này người ta kéo qua nha cái này là dân tự kéo thôi thì à, hiện trạng trên đất đó là cao su nha cao su khoảng tầm 3 năm tuổi nha quý vị rất đẹp bằng đất ở đây thì à, cao ráo bằng thì uh, vị trí của cái miếng vườn cao su này á thì uh, cách cái đường uh, ờ, DH515 à, DH514 nha xin lỗi quý vị là DH514 là khoảng tầm uh, gần 1 km nha và cách ủy ban dân xã Phước Hòa khoảng hai cây số cách trung tâm chợ trường học cũng hai cây số luôn à, cái miếng vườn này thì cách thành phố Hồ Chí Minh thì Sài Gòn thì khoảng hơn 55 cây các thành phố mới à, là khoảng à, tầm 30 cây số nha quý vị à, thành phố mới Bình Dương á cái à, miếng à, vườn này á, thì à, có cái à, hai mặt tiền nha quý vị hai mặt tiền đất thì rất đẹp luôn cái một cái mặt tiền à, đường đất của chúng ta là có chiều dài mặt tiền hơn 240 mét nha quý vị hơn 240 mét Ờ. và đây đi thẳng vào bên trong á, là miếng đất của chúng ta là có một đầu á, là 40 mét và một cái mặt tiền đường bên kia thì là 35 mét như quý vị một mặt tiền 35 mét thì ờ, quý vị và các bạn khi xem video thì ờ, cũng rất mong quý vị và các bạn xem thật kỹ để chúng ta nắm rõ về cái miếng vườn này và cũng rất mong quý vị và chúng ta xem thì nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em Đó, cái mặt tiền đường đất đây cái này là đường nha quý vị tại vì à, cũng ít người đi nên cỏ nó mọc ừ, trên sổ có thể hiện đường đi thẳng dọc dài vào bên trong á. Ừ, nó rất là rộng nên em sẽ đứng em quay cho quý vị xem vậy thôi chứ cũng không đi hết được những ừ. vườn này hai mặt tiền thì uh, quý vị và các bạn có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì em cũng uh, xin báo cho quý vị và các bạn luôn giá của cái miếng vườn này chủ đất đưa ra là 6 tỷ nha quý vị 6 tỷ và có thương lượng một chút quý vị nhìn cây cao su rất là bằng đều luôn chiều dài mặt tiền đường đất hơn 240 mét thì à, cái phần mà sổ sách giấy tờ thì em để ở phần cuối video nha quý vị xem thì nhớ lưu ý đó. Cái, cái vườn của chúng ta là giáp với lại cái lô cao su lớn phía trước mặt đó và cái phía đó là có một con đường nha đó là giữa con đường ờ, nó sẽ giữa cái vườn của mình và cái vườn cao su già đó là 35 mét đó. 35 mét thì em cũng ờ, tranh thủ những ngày cuối tuần mình đi quay để giới thiệu cho quý vị những miếng đất thực tế luôn đó đây là cái cọc vào đuôi đất của chúng ta đây là đi vào là từ đường này vào khoảng 40 mét nha nó chưa giáp với lại cổ lô cao su lớn bên trong nó còn à, mấy hàng nữa cái này thì à, đường xá quý vị nhìn như thế nhưng mà cái phía ngoài đường rất đường đỏ nha đường sỏi đỏ và xe cộ xe hơi xe tải đều đi vào thoải mái nha cái đường này thì xe tải cũng đi vào được xe hơi đi vào được luôn tuy nhiên thì hiện trạng thì nó ít người đi nên cỏ nó mọc khá là rậm rạp cái uh, miếng vườn em quay uh, những cái miếng đất em quay giới thiệu cho quý vị là em quay hoàn toàn thực tế nha có sao thì em sẽ quay y như vậy thôi và nhân đây thì cũng xin chân thành cảm ơn à, gần 1.000 cô chú anh chị và các bạn đã đăng ký ủng hộ kênh thì à, khi nào mà kênh em đủ 1.000 à, người đăng ký á, thì em sẽ phát trực tiếp cho quý vị xem cũng như là có một số vấn đề thì em cũng sẽ phát trực tiếp và trao đổi với lại quý vị và các bạn ha rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn